Phải nói là ở trong năm 2019 vừa rồi thì Tuấn Tú rất là may mắn khi à, đã được à, gặp lại các quý vị khán giả đặc biệt là qua bộ phim về nhà đi con à, trong năm 2019 vừa rồi thì tú đã có một cái quyết định là quay trở lại showbiz à, thì khi quay trở lại showbiz ý, thì à, kèm theo đó là cái cường độ làm việc rất là lớn à, như các bạn đã biết rồi thì tuấn tú hiện tại thì đang làm à, mc của một số các chương trình game show Ờ, và cộng theo đó là Tú vẫn đang đóng phim và năm 2020 này thì Tú đang nhận cái dự án phim mới cũng rất là thú vị và sẽ hy vọng là sẽ mang lại nhiều điều cũng như là mang lại sự thích thú cho khán giả trong năm 2020 à, ờ, với cái cường độ làm việc như vậy cộng với cái việc là Tuấn Tú vẫn còn đang kinh doanh ở bên ngoài nữa chính vì thế mà um, cái à, chế độ ăn uống này tập luyện này giờ giấc này à, nó cũng à, ảnh hưởng rất là nhiều À, và chính vì những điều đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đặc biệt là sinh lý vì Tuấn Tú cũng ở cái độ tuổi trung niên rồi à, chính vì thế mà tôi nghĩ rằng à, cái việc chúng ta bồi bổ sức khỏe này chế độ ăn uống tập luyện này và đặc biệt là dùng thêm một số các cái thuốc để bổ trợ thì tôi nghĩ là điều cần thiết cho lứa tuổi trung niên vì tôi cũng có một số những người bạn làm bác sĩ có tư vấn như vậy À, và sau khi tìm hiểu thì uh, Tú thì Tú thường hay chọn những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên uh, và có một số các cái thành phần uh, thảo dược mà nó đã rất là quen thuộc rồi ví dụ như dâm dương hoắc này hay là một số loại nhân sâm này thì ở trong đó cái uh, tác dụng của nó cải thiện sinh lý rất là tốt dành cho nam giới à, và khi mà đã tìm hiểu ra thì chúng ta phải đi tìm những cái sản phẩm nào đó Ờ, rõ nguồn gốc này à, có tem mát đàng hoàng được uh, kiểm định này có giấy chứng nhận này uh, và phải là hàng chính hãng À, thì chính vì thế mà Tuấn Tú đã tìm thấy loại sản phẩm đó là First Up One Hour là một sản phẩm mà Tú tin dùng à, bởi vì đây là một sản phẩm rất là rõ nguồn gốc và những cái à, nguồn gốc của thảo dược ở trong thành phần ở trong thuốc này cũng đều là từ thảo dược và với những loại thảo dược quý hiếm đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt cho bản thân và tôi cũng đã được tư vấn của một số người bạn là bác sĩ nữa à, chính vì điều đó mà sau khi sử dụng sản phẩm này xong thì tôi thấy rằng à, tinh thần này rồi à, sinh lý của mình được cải thiện rất là rõ rệt và con người mình cảm thấy sảng khoái hơn rất là nhiều à, chính vì điều đấy mà tôi nghĩ rằng à, à, cộng với cái việc tập luyện này à, chế độ ăn uống và giờ giấc sinh hoạt ấy, thì tôi thấy rằng đây là một sản phẩm tốt dành cho nam giới ở lứa tuổi trung niên như tuấn tú hát đồ lên À, với những bạn nào đó mà ở lứa tuổi như Tuấn Tú hoặc là sớm hơn hoặc là chúng ta có vấn đề ở sinh lý thì chúng ta nên à, Tú thì có một lời khuyên là nên chúng ta nên đến bác sĩ à, gặp bác sĩ để tư vấn về sức khỏe về sinh lý cho mình à, và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái hướng điều trị tốt nhất đấy còn nếu như mà chúng ta đã biết được cái hướng điều trị rồi thì chúng ta nên tìm những cái loại sản phẩm như phước ờ, sắp one hour để chúng ta có thể uh, cải thiện được sinh lý cho mình và uh, rất là hy vọng là trong năm 2020 tuần Tú sẽ được gặp lại quý vị khán giả uh, trong vai trò là những diễn viên và uh, trong một số bộ phim nữa hoặc là ở trên các game show truyền hình thì hy vọng à, thì hy vọng là với cái tinh thần lạc quan đang lên cao như thế này thì hy vọng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ được Tuấn Tú trong năm 2020. hoặc Ma Linh kết nối trực tiếp với doanh nghiệp để mua hàng chính hãng.